Trong 30 năm nước ngoài bác từ chối bao nhiêu bạn bè chứ Nhiều phụ nữ yêu bác lắm các đồng chí Mà mà mà chủ động tỏ tình trước bác từ chối đấy Bác an ủi bác bác từ chối đấy Sau này bác tâm sự với chúng ta thế này này Đi nước ngoài tìm đường cứu nước Nước chưa cứu được Dân chưa qua nạn khổ sở Bây giờ lại mang một người vợ nước ngoài về Thì còn ra làm sao nữa Thế là hy sinh thế còn khi giải thích cụ thể hơn ấy bác nói thế này đã lấy vợ thì phải có con phải có gia đình phải chăm sóc vợ con thì còn bao nhiêu thời gian lo việc nước nữa mà bác muốn toàn tâm toàn ý cả vì đã tự nhiên hy sinh mà